ban đầu thì mẹ của em cũng ờ, cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi thì là cũng muốn lo cho cũng đề cao con trai là giai tân rồi học ở nước ngoài công việc ổn định rồi mà lại đi yêu ờ, gái một con mà lại trong showbiz ừ. mẹ em lúc đầu cũng phản đối và cả trong cả gia đình của em nữa luôn đã đến cái nỗi như thế nào rồi ta bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi đem đến tận nhà mẹ ở việt nam hay mẹ ở đức mẹ em ở việt nam ạ ở việt nam ồ vậy đó hả đã đóng vali đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy Trước tiên cho em gửi lời chào đến anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Khánh Toàn, em năm nay 33 tuổi, em hiện đang sống ở Đức. Thì em rất là hay xem chương trình uh, Vợ chồng son và em rất là hâm mộ anh chị. Yeah. Oh. Đây vẫn còn đang cảm giác rất là bồi hồi. Oh, Chị hỏi nè, em em thích cái chương trình này từ lúc nào? Bao nhiêu năm rồi? Chắc là cũng phải 3 4 năm đấy. Ồ. Oh. Cái cơ duyên nào mà em biết đến chương trình này? Khi mà em uh, Em làm việc xong mỗi lần làm việc xong thì buổi tối về rồi ăn cơm nghỉ ngơi là em thường bật uh, kênh YouTube lên em xem uh, cái kênh YouTube của chương trình Vợ Lập Chồng Son. À. Ừ. xem nhiều số về em rất thích nghe những câu chuyện tình yêu vì nó truyền cảm hứng cho em ừ. và hai anh chị uh, rất chương trình dẫn chương trình rất là dí dỏm và vui. <laughs> cảm ơn em bây giờ mới là hồi hộp về cái cơ duyên nè. mà hai bạn này đó. sao mà biết nhau nè lần đầu tiên mà các bạn biết nhau đó là ở đâu em biết anh toàn qua một cái buổi à, workshop dạy nhảy miễn phí Ừ. của người yêu cũ em bạn ấy nói là có một buổi workshop của một uh, dancer từ đức về dạy bachata thì em em thích cái bộ môn nhảy này thế là em mà lại nghe thấy là nhảy miễn phí học miễn phí thì em đến luôn và nhân cơ hội này tại sao em không tái hiện lại cái màn mà nhảy đôi cùng với cô gái này được không trên sân khấu này dạ vâng ok thế cho bọn em xin phép nhảy chính cái điệu nhảy đầu tiên của bọn em hay quá à. hay quá này chị với bin nhảy được nè bin em này nó chậm chậm vậy thôi đó hả đó, đó. là tình à eo ha kết hợp hết nhiều thứ xin cảm ơn hai dancer toàn và hương như vậy là em nhìn thấy mà ảnh đi với một cô gái thì chắc chắn là em không ấn tượng gì về ông này đúng không à, thứ nhất là đấy là cái buổi uh, mà dậy nhảy ở câu lạc bộ người yêu cũ của em ừ. và em có một nguyên tắc là bạn của người yêu cũ là không bao giờ em lòng lòng vào xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này thì em gọi là theo cặp rồi thế là em cũng không để ý gì luôn ừ. và nhưng mà có ấn tượng với cái ông thầy này không ngon body ngon. đẹp ừ. trời ơi xong rồi nhảy rất là hay em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần này xong rồi phải có một chút nghệ thuật và khéo léo thì bạn này có xong lại khỏe nữa rồi. đúng rồi nhưng có mà hết tiếc những rằng... cái gì mà em mong muốn đúng không nhưng mà tiếc rằng mà có... em không nghĩ gì đến cái việc là sẽ nảy sinh tình cảm gì cả mà em rất là hâm mộ và em rất là tôn trọng á Em tưởng là thôi là hôm đấy là cũng định gặp mặt như thế mà cũng thấy bạn kia bám sát thế rồi và vợ em là cũng không đưa ra một cái tín hiệu gì là khoái khoái em cả. Thế là em cũng bơ bơ đi cho đến cuối buổi workshop thì người yêu cũ của vợ em tức là bạn của em, bạn học của em lại bảo thế toàn à, dắt hơn một bài đi. Thì em nhảy với vợ em thì nó có một cái sự kết nối mà nó làm em rất là thích và tò mò. Ồ. Oh. Thì lúc đầu là nhìn vợ em thì trông rất là lạnh lùng các thứ nhưng mà đến lúc mà nhảy thì ờ, em lại khoái ừ, khoái là, dạ, rất là ấm áp ấm áp lửa nó cứ như là 500 v nó đúng không rồi miệng nó cứ chảy rầm rầm máu của em cứ dồn lên não thóc người luôn đấy dạ. và sau đấy thì em ờ, em thường thì em có thói quen là em ra ngồi quán cà phê em ờ, em làm việc ờ, em cũng chỉ có cái laptop với cả cần mạng là em làm được việc rồi thì vợ em lại lúc đấy lại biết cái ngành của em nó khá là lạ muốn tìm hiểu xem thêm xem em hoạt động nghệ thuật đó rất là may nhảy xong rồi em lại học về lĩnh vực tâm lý nữa thì cho nên là những cái công nghệ thông tin những cái thứ đó em không biết thế ừ. cho nên là một người nào đó nói với em là họ biết cái thứ đó là em rất muốn hỏi để em học để em, em tìm hiểu về nó thì em chủ động hỏi bạn ấy là hôm nay bạn chia sẻ với tớ về cái tớ tớ với bạn bởi vì là thật ra thì người yêu cũ em kém em một tuổi thế cho nên đối với em thì bạn này vẫn nhỏ tuổi hơn em và em sẽ không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn em nữa ừ. à, thế là em chỉ hỏi à, bạn này bạn ấy rất là nhiệt rất là nhiệt thành thì cái hôm đấy là em rất là ấn tượng với cái mùi nước hoa của bạn ấy à, xong rồi đến lúc mà em phải về rồi em phải đi đi làm rồi thì bạn ấy bảo là đợi tớ một tí để tớ ở chỗ cái này nó có cái bánh mì thì em tưởng là ở cái dưới quán cà phê nó có bánh mì hóa ra bạn phải chạy rất xa bạn mua cái bánh mì cho vào trong túi đưa cho em cho em mang lên xe ô tô để em đi em ăn ừ. thì em em sau đó thì em lại thấy là bạn đi đi bộ về nhà và em nhìn thấy là một người đàn ông rất là lịch thiệp mà lại biết quan tâm mà em rất thích những quan tâm nhỏ như vậy vì là thời điểm quen em thì có rất là nhiều đàn ông đến thì họ sẵn sàng đầu tư tiền bạc nhưng em không nhận được cái sự đồng cảm vì đặc biệt là em lại là mẹ đơn thân cho mẹ đơn thân cho nên em cần những người đàn ông có thể quan tâm em những cái nhỏ như vậy thế là sau đó thì em em có ấn tượng rất là tốt về bạn này bọn em nói chuyện với nhau rất là nhiều không nói chuyện thì nhớ nhớ ừ. nhớ nhớ sau đó thì em mới hỏi thẳng là cái cô hôm ấy đi cùng là như thế nào à đó. mới giờ mới hỏi đó vâng em hỏi thẳng luôn để nếu như mà em thấy còn lòng hoàng là em sẽ không dính dáng gì cả nhưng bảo là chỉ là bạn bè thôi đó thế thì em ok vậy thì mình cho người đàn ông này một cơ hội oh, thế nhưng vậy. mà toàn có biết là hương là mẹ đơn thân không em biết chưa ờ à. nhưng mà em thì là trai trai tân đúng không tân đúng rồi trai tân ờ. sau khi mà nói chuyện em thấy anh ấy có một cái điểm chung là mẹ của anh cũng là mẹ đơn thân mẹ anh ấy một mình nuôi anh ấy và em gái anh ấy du học đức mà chỉ bán xôi thôi thì em em nhìn là à người đàn ông này cũng có một cái ấu thơ giống con trai của mình và anh ấy sẽ hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ khi thiếu bố và anh ấy sẽ hiểu cái cả cái nỗi khổ của một người mẹ khi phải một mình nuôi con như thế nào thì em nhìn thấy cái sự đồng cảm và em em muốn cho anh ấy một cơ hội và bắt đầu em để cho anh ấy tiếp xúc dần với con trai của em xem như thế nào thì thì, thì qua quá trình tiếp xúc thì em thấy là anh là một người đàn ông mà mà em chờ từ rất lâu rồi Hay em quá. chờ từ rất là ừ. lâu rồi bởi vì là khi mà mới quen á thì nhà em là có hai mẹ con ở với nhau thì có những cái thứ đồ đạc ở trong nhà nó bị hỏng mà ví dụ như nó hỏng hẳn đi mình thay mới nhưng mà đây nó cứ hỏng cái nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ á ví dụ như là cái núm cửa đó em cứ mở cửa ra một cái em bước vào trong nhà em đóng cửa một cái là cái núm cửa nó rơi ra là không mở cửa được ra nữa thì nó hỏng cả đến hơn năm trời rồi mà không có ai sửa cho em mà em cũng không biết tìm ai sửa cả mà hôm đấy em vẫn đang ngủ em hay ngủ muộn đó bởi vì em làm việc về khuya mà 10 giờ sáng em đang nghe tiếng cạch cạch cạch cạch cạch xong rồi rồi nhìn mặt ra thấy con trai mình đang dí dùm dí dùm với anh toàn sửa cửa <laughs> sửa bồn cầu em, em em chóng mặt em bảo cái cái cái cái, cái anh chàng việt kiều này kỳ lạ ta sao, sao lại biết làm còn mấy cái việc này nó bắt đầu em lại càng ấn tượng hơn thế xong rồi rằm mùng một mang xôi với lại hoa ngũ sắc đến nhà em để thắp hương bàn thờ em em giật mình em em, em, em người đó người lạ ta nhìn nhìn chơi bời như thế này xong bắt đầu lại việt kiều như thế này xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào vâng bởi vì em làm khi mà em chơi quen ai em sẽ quan sát rất kỹ họ thì em thấy rằng là ừ, người đàn ông này đã được giáo dục rất kỹ từ người mẹ rồi còn mẹ của em thì đón nhận cái tình yêu của em với hương như thế nào ban đầu thì mẹ của em cũng ờ, cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi thì là cũng muốn lo cho cũng đề cao con trai là giai tân rồi học ở nước ngoài công việc ổn định rồi mà lại đi yêu ờ, gái một con mà lại trong showbiz ừ. mẹ em lúc đầu cũng phản đối và cả trong cả gia đình của em nữa luôn đã đến cái nỗi như mà... thế nào toàn bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi đem đến tận nhà mẹ ở việt nam hay mẹ ở đức mẹ em ở việt nam ạ ở việt nam ồ vậy đó hả đã đóng vali đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy ồ à, nhưng mà rồi sao nào À, xong rồi, rồi thì em em nghĩ là à, em sẽ thể hiện cho mẹ em biết là em yêu vợ em và nhờ vợ em mà em phát triển bản thân em thành một con người tốt hơn ừ. và sau khi mẹ em đã nhìn thấy được cái điều điều đó thấy con mình trưởng thành nhờ có người phụ nữ này thì mẹ em lại quay ra lại rất là yêu rất là yêu hương và yêu ờ, con trai của tụi em ồ oh, vậy thì hay quá có nghĩa là bây giờ tụi em chưa có con mới đúng không à, chưa bây giờ là các bạn là đang ở xa nhau đúng không dạ vâng ạ vẫn yêu xa đó lấy nhau nhưng mà là vẫn yêu xa vậy bây giờ yêu xa như vậy thì đâu thể nào mà lòi những cái tật xấu ra có thấy không yêu xa vậy có thấy được tật xấu của nhau sau khi mà quyết định là ừ, đến với nhau không vợ em có một cái tật là không đáng yêu lắm à. là rất nhiều quần áo mà ca sĩ mà chị thì ờ, đi diễn này xong ngồi váy viết các thứ đẹp lắm thế nhưng mà nhiều vô kể ừ. mà em về em đã thấy ờ, nhiều thế và lại không không có đủ chỗ để thì em đóng hẳn cho luôn hai cái dàn treo rất để treo được rất nhiều rồi thế nhưng mà cái ghế để mà ngồi trang điểm đấy chất đống lên chất đống lên cao đến cả nửa mét luôn ừ. trong khi là không cái, đúng rồi nguyên hai cái dàn kia để mà treo quần áo này không thích ừ mà là cứ thích chất lên cái, cái ghế ngồi trong điện xong đến lúc mà đi ra ngoài thì lại phải lựa lựa lật lật lên lại cho lại vào xong rồi đi về lại lại chất đống lên đồ nhiều quá chưa được ngăn nắp ừ còn điểm nào chưa đáng yêu nữa à, cũng không hẳn chưa đáng yêu mà nó là cái thuộc về tính chất công việc của vợ em ạ vì vợ em là thường là sẽ livestream và tư vấn là sẽ đến làm công việc đến khá muộn ít nhất phải 11 12 giờ ừ. con em lại rất thích là ngủ sớm dậy sớm cái thời gian ở một mình bên Đức là toàn là 9 10 giờ đi ngủ xong rồi 4 rưỡi 5 giờ sáng là đã dậy đi tập uh, gym rồi về làm các công việc khác rồi thì em thấy làm như thế được nhiều việc hơn thế nhưng mà khi mà ở gần nhau rồi thì là em phải điều chỉnh rất là nhiều về, ừ. cái thời gian biểu của em theo vợ em cũng khá ừ. là là mệt Em thức đến 2 giờ sáng và em ngủ đến tận 10 giờ à, 2 giờ đêm 10 giờ sáng em mới dậy. <laughs> Thì đương nhiên rồi, em thức khuya em phải phải ngủ bù chứ. Ừ. Không thì cái này là chị theo chị là nó không phải là tật xấu đâu bởi vì tính chất công việc của hai người. Sau này tụi em về chung một nhà, chung một nước thì tụi em sẽ tự điều tiết cái vấn ừ. đề này, không vấn đề gì. Không biết yêu xa thì cô ấy có ghen không? Vợ em cần em có nguyên tắc hơn khi mà tập tành với cả những cái bạn nữ thôi tức là em với những những bạn nữ bên châu Âu thì họ cũng rất là thoáng thì tiện đâu là mình tập ở đâu đó thôi thì bạn này em tập với cả một bạn cũng là vũ sư thì bọn em tập bài để uh, biểu diễn cùng nhau thì uh, chưa tìm được cái phòng ờ, tập nào nó gần chỗ bọn em cả thì nhà bọn em lại gần nhau thế là em qua nhà bạn đó để em tập thì thực ra em cũng cũng, cũng sẽ nói cho vợ em nhưng mà vợ em uh, nói luôn một cái là anh cần có nguyên tắc là nam nữ là không tập mà với nhau ở trong một cái phòng riêng ừ. đấy kể cả là bạn lâu năm hay là gì đấy thì em cũng uh, tôn trọng vợ em thôi nhưng mà em cũng lúc đấy em cũng lại nói đùa không biết là vợ mà ghen làm sao nhỉ tại vì anh chưa thấy vợ ghen bao giờ <laughs> nhưng mà đó. kể từ lúc đó là em đâu có tập riêng rồi đúng không <laughs> vâng, đi nhảy là trước khi kể cả về việt nam mẹ hôm qua cũng vừa đi khiêu vũ là phải ra bảo vợ à, vợ ơi anh đi nhá đây nhận anh đeo rồi nhá <laughs> anh có một hôm đi nhảy trong anh về anh kể là anh ấy nhảy đẹp quá xong cái cô tây cô nhảy cô bảo toàn đây mày yêu tao đi thế là em biết ngay là hôm đấy đi nhảy không đeo nhẫn Em à. đi nhảy có đeo nhẫn không ờ à, thế xong bắt đầu là là là anh xin lỗi anh quên thế là thôi em em không nói chuyện gì là hôm sau là phải đưa vào nguyên tắc luôn là đi ừ. nhảy là phải đeo nhẫn có đeo bước ra đường là phải đeo nhẫn nhắc mấy lần rồi mà anh ấy sợ bị rơi mất nhẫn và em cũng để cho anh cái khoảng thời gian để anh tự hiểu là cái điều của anh ấy làm đấy nó nó xảy ra cái điều như thế nào thì em không nói gì thế một lúc sau anh ấy gửi cái clip mà anh ấy cầm cái que anh ấy vụt vào chân anh ấy nó tím xịn luôn thế này chứ anh đánh vào người anh cho em thấy nè thì anh xin lỗi tội nghiệp quá tự nhiên em buồn ừ. cười quá ừ. rồi giờ tới em đó thôi sẵn sẵn kể luôn kể sẵn kể luôn đó đó tật xấu đó là quên mang nhẫn khi đi làm việc hay quên những điều cần thiết để chứng minh mình là người đã có gia đình đúng không Đấy. đó là một tật xấu đó còn tật xấu nữa là ăn quả vặt nếu mà khoét chị ạ Ăn gì? Ăn, ăn quả vặt ăn, ăn vặt sung sướng lắm em Ăn quả vặt Ôi, rồi, xin tìm đồng minh rồi Trời ơi, đồng minh rồi Đời chị đừng có cho chị ăn ba bữa chính Cứ cho chị ăn năm sáu bữa vặt vãnh đi Chị ơi, ví dụ nha lắm, cuộc đời mong manh lắm em ơi Anh ăn đủ ba bữa chính rồi Thế xong bắt đầu là Ví dụ như là anh ấy buổi sáng ăn sáng rồi nha rồi uống cà phê rồi nha xong rồi anh ấy bảo là anh đi mua bánh mì cho em anh sẽ mua bánh mì về anh làm cho em xong anh mua một cái bánh bông lan trứng muối này xong rồi một cái miếng cơm cháy to đùng như thế này nè xong bắt đầu là những cái quả nho nhỏ nho nhỏ đó xong rồi em em em nhìn em em anh không bao giờ để dám để sát vào nhau đâu bởi vì anh ấy anh ấy biết là nhiều thì sẽ bị em kiểm soát thế cho nên là anh để mỗi nơi một tí em em đang ngủ ở trong phòng nghe cái cách của phát là em biết là đang cắn hạt dưa mà mà mỗi lần anh ấy về nhà mẹ là anh sẽ mua một cái túi hạt dưa nó to khoảng 3 cân như thế này là này em khoái ăn, à? ăn hạt dưa hả vâng mà như con sóc lại ngồi làm việc mà em thì em quen làm việc trật tự rồi mà em ăn cực kỳ là chỉn chu trước đây trước khi em gặp anh ấy là body em nó fit lắm vì em không hề ăn vặt luôn ừ. à, thế mà mà anh ấy thì ăn hạt dưa nhiều anh bị ho em không cho ăn phát là ăn vụng ăn trộm và cứ khi em em đi ngủ phát là nôi ra cắn cái rách mà em thính như nào mà em ngủ trong phòng ngủ mà nó đóng kín rồi mà nghe cái rách phát em biết thế em bảo anh đưa cái gói hạt dưa đây xong giấu đi <laughs> thế cuối cùng em về em mới bảo mẹ là mẹ ê, mẹ mẹ đừng mua hạt dưa cho anh ấy mẹ bảo mẹ có mua đâu nó đi nó mua đấy chứ nó sẽ đổ cho mẹ rồi bây giờ làm sao nè có muốn toàn thay đổi gì không thật ra thì đối với em thì đấy là những cái điều đáng yêu của anh ấy ừ, em em chị em thấy đáng yêu mà em muốn là anh ấy được là chính mình khi ở bên cạnh em bởi vì ừ. là ở ờ, anh ấy sống và anh ấy làm việc thì từ khi còn bé anh ấy là đàn ông anh luôn luôn phải thể hiện bản thân mình phải gồng mình lên rồi mạnh mẽ rồi rồi đi làm làm việc ở bên Đức thì họ đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp và không được có một lỗi nào cả. Ừ. Thế nhưng mà em muốn là ở bên cạnh em thì anh hãy là chính mình và à. bọn em bọn em giống như hai đứa trẻ con ở ở cạnh nhau vui lắm. Ừ. Nên, mọi, nên là khi mà mọi người cứ hỏi là à, sau khi cưới thế nào thì em thấy là từ khi lấy chồng vui hơn, thích hơn, được chiều nhiều hơn. Ừ. ừ. Thế là tuyệt vời tuyệt quá rồi. Con trai của em còn nói một câu là mẹ ơi ở nhà có ba người bao giờ cũng vui hơn nhà có hai người ừ. vui ha nghe đã ha ừ. thế còn toàn thì sao toàn có mong muốn vợ thay đổi điều gì không em chỉ có duy nhất một điều là mong muốn vợ thay đổi một chút đấy là sau khi mà những buổi tư vấn của vợ em xong cho tư vấn tâm lý tình cảm xong thì vợ em hay ờ, bị ờ, buồn về câu chuyện người ta xong rồi à. suy tư xong rồi suy nghĩ lâu nó ảnh hưởng đến cái bị lậm mắt, bị lậm mắt dạ yeah, nên ảnh hưởng đến cái tâm trạng cảm xúc riêng của mình đấy thì em mong muốn vợ là thôi tư vấn xong cho người ta thì xong câu chuyện đấy thì thôi mình dừng lại ở đấy thực ra là tất cả những cảm xúc đó nó là chất liệu cho những cái Đúng lần rồi. sau à, thế nhưng thế nhưng mà em cũng phải lưu ý một chút là bởi vì này, em phải biết control ví dụ như em được quyền sống trong cái cảm xúc đó thời gian bao lâu rồi sau đó là em phải Xả. thôi em phải delete liền mới được ừ. đó theo chị là như vậy ủa nhưng nhưng mà bao giờ em trở về đức ngày mai em bay về đức ạ ồ như vậy em bay từ thành phố Hồ Chí Minh hay là từ Hà Nội? Tối nay là bọn em sẽ bay từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và ngày mai là em bay từ Hà Nội sang bên Đức. Và em bay chỉ một mình. Hả? Đúng không? Như vậy là bọn em vẫn còn đang chiến đấu nhiều. Anh vẫn mong rằng là ừ. hai em sẽ về chung một nhà và không còn ở xa nhau như vậy. Thì thôi thì Tự bây giờ muốn nghe Hương hát nè. Bây giờ giá như ai biết đàn Em ta? em à, Hương với à, Toàn đâu tặng một cái uh, nhưng mà toàn là toàn là biết nhảy thôi chứ Toàn biết đàn đó đàn hả? Đàn. Ồ, ngày xưa ngày xưa là mẹ anh toàn là cho anh toàn học đàn từ bé là để ừ. sau này tán gái cho nó dễ ô nếu vậy thì giờ toàn đời luôn hát đi Đúng rồi toàn có mang cái đàn đi thế cho em xin phép tặng okay. một chương trình một bài ạ ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông trần cho anh mơ mộng em muốn được cùng anh về vùng biển vắng mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lấy sẽ nói yêu nhau mãi nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài lần đầu gặp gặp em trên phố anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả em muốn được cùng anh về vùng biển vắng mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng giờ là lời sẽ nói yêu nhau mãi nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài anh muốn được cùng em về miền biển vắng mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi Những lời yêu thương đã từ lâu mập trong lòng hoài em muốn được cùng nhau về vùng biên vắng mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu nhau mãi nói những lời yêu thương đã từ lâu mất trong lòng hoài cảm ơn các em cảm ơn chương trình cảm ơn tụi em nhiều lắm Em tên là Nguyễn Công Nguyên, năm nay 30 tuổi ừ. Em từ Yên Bái vào đây được 20 năm rồi Còn vợ? Dạ, em tên là Nguyễn Trần Thanh Hiếu uh, Hiện nay 30 tuổi, hiện nay làm công nhân uh, Nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh Hai bạn uh, gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, đó là khoảng tháng, cuối tháng 8 năm 2011 ạ Thì em có cùng một người bạn thân đi sinh nhật có người bạn của bạn này Thì từ đó thì vô tình gặp vợ em đấy thôi Vô trong quán karaoke um, em với con nhỏ bạn em con bạn em kêu thôi mày mới chia tay người để tao thì cô anh này đi quen chơi cho vui đi cô chơi, à, cô chơi. xong cái uh, qua cái mời uống bia hai đứa qua mời uống bia cái uh, anh này nói thôi mình không uống đâu bạn mình uống về nhà má la <laughs> đó xong à, em với nhỏ bạn em quay qua nói nhỏ đàn ông con trai đâu mà giờ này cứ uống bia về nhà má la nghe thấy phát ghét ờ, tao với mày thay phiên nhau qua chút bia cho say luôn đi à. <laughs> đó thì cuối thăm... cùng thì anh có say không dạ có có về má là thật chị ạ <laughs> em khai là em bị gì thì cũng nói thật là đi chơi sinh nhật thôi chị uống ừ. bia và thế thôi ừ vậy dạ. thôi chứ không cho nói là gái nó chút bia chị à, không có nói gì đó không chứ nếu mà nói nữa chắc la dữ nữa dạ vâng <laughs> rồi sau đó cái tình cảm của các bạn tiến triển ra sao lúc đó thì cái nhỏ bạn em mới hỏi anh này là có muốn xin số điện thoại của em không ừ. anh kêu gật cái là thế là nhỏ bạn em nó cho số điện thoại xong rồi về nhà nhắn tin nhắn tin đâu được ờ, một tuần sau cái mà em hai đứa mới gặp mặt thì lúc đó em nói là mới chia tay thôi kệ cũng quen đại đi ừ, quen đại nhưng mà về phía bạn này thì như thế nào dạ thực tình lúc đó cũng, chưa có người yêu anh ạ ừ. nên ờ, thấy cũng với trong cái buổi sinh nhật đó thấy vợ cũng vui tính cũng nhanh nhẹn thoải mái thì cũng để ý chút chị ạ cũng xin số điện thoại về có việc về bắc khoảng 10 ngày cơ thì trong quá trình về bắc là có nhắn tin qua lại với vợ thì hỏi thăm rồi ờ, làm quen xong à, thấy rất là hợp chị ạ nhân viên rất là hợp thế là quyết định khi là vừa về tới miền Nam rồi xong là lập tức mời vợ đi ăn tiệc ngay chị ạ ừ. trong lúc yêu nhau thì có những cái trục trặc có những cái trắc trở gì không dạ có ừ. <laughs> lúc đó là người yêu cũ của em nó đi lên sài gòn nó đi làm rồi cái xong rồi cái ảnh à, mới hẹn em là thôi noel này à, em đi chơi với anh nha tại vì lúc đó em quen người cũ là ở dưới miền tây ừ. quen xa ở xa nên là chưa dịp lễ tết gì không có đi chơi chung với nhau nên cái lúc đó cái anh năn năn nỉ thôi Noel lần này thôi mình chia tay rồi đi chơi lần cuối với anh đi ừ. À, à, cái với em, người yêu cũ đó dạ cái em sắp xếp em sắp xếp ừ. là anh này thôi mình em mới nói này thôi 24 mình đi đi ừ. cái 25 em đi với anh đó ồ biết không hề biết anh ạ nhưng mà vô tình phát hiện ra vô tình ờ. hai hai mươi lăm cái anh kia tới nhà chở em đi ra ngoài công viên gần nhà lại đi ăn ừ. vừa mới vô quán ngồi xuống vừa mới kêu món thôi à anh này gọi điện thoại tới alo em có nhà không dạ có em đang ở nhà anh vì à, em đi ra đầu ngõ đi anh gặp xíu trời ơi <laughs> nghe chết chết rồi giờ sao em nói với người yêu cũ em nó chết rồi anh giờ sao đây bạn trai em tới tìm em ừ. thì kêu cái bạn em bạn người yêu cũ em mới nói ờ, thì kêu hẹn gặp bữa khác đi em kêu tới nhà rồi bây giờ anh chở em về gấp cái thế là chở, phải chở em về nhà ừ. thấy anh này đang đứng ở đầu hẻm mình kêu dừng dừng xa xa đây em đi bộ lại ừ. nhưng mà em có nhìn thấy người ấy không dạ không ạ à em chỉ quay lưng thế vậy em thấy thôi mà ừ. em hơi bờm sao chị không giấu dấu vết được ừ. là đi tay cầm cái nó bảo hiểm thế này chị ừ. là đây biết rồi chị lần đó giận nhau bao lâu chắc gần tuần đấy chị ạ một tuần một tuần dạ rồi xong rồi quen lại đến dạ. nào làm quề trước dạ em tại vì ừ. mình là còn có lỗi trước ừ. là qua ngày hôm sau liền luôn là cứ nhắn tin năn nỉ xin lỗi riết luôn ừ. Ừ. rồi ừ. bao lâu thì cưới nhau dạ gần 4 năm 4 năm thế ạ, à, 4 năm kể từ lúc đó là 4 năm sau mới cưới ừ, Dạ vâng ạ à, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi dạ một năm, năm 4 tháng có em bé chưa dạ rồi em bé em được 4 tháng lấy nhau về rồi hai vợ chồng à, có có thấy à, đối phương của mình không không có thấy người bạn đời của mình có lòi cái tính xấu không <laughs> tính xấu của em phải lòi ngay từ khi mà mới quen rồi em không có giấu giếm gì hết ừ. như vậy là em nhường cho anh này khui thật xấu rồi trước đúng không <laughs> tối nay cho anh ngủ chung nhá <laughs> dạ thực tình thì vợ em là người rất là thẳng tính đấy chị ạ là có sao nói vậy không có giấu giếm trong lòng em cũng chuẩn bị trước tâm lý rồi là biết tính vợ như vậy rồi và cũng vì hoàn cảnh gia đình thì cũng hơi lười tại là ở nhà đi làm suốt thì bố mẹ con lo con nước ở nhà anh chị nên không phải nấu nướng gì cả ừ. không dọn dẹp gì cả tức là hiện giờ là tụi em đang ở với ai hiện tại bây giờ sinh xong là ở chung với ông bà nội bây giờ là đang ừ. ở chung ông bà nội ông dạ. bà nội ở ờ, trong nam luôn dạ vâng ờ, chỉ nhưng mà đầu tiên lúc mà mẹ em ờ, biết là là em có ờ, định có ý định là lấy vợ là con gái ừ. miền nam á thì dạ. mẹ có ý kiến gì không dạ có chị ạ ừ. tại bản thân mẹ em là người miền bắc vào chị ạ ừ. cũng nghe nhiều về gái miền nam ừ. và cũng gặp nhiều nên mẹ cũng không thích gái miền nam mấy ừ. nên quyết tâm là nguyên ta không cho mình lấy gái miền nam đâu ừ. Ừ. em cũng biết thế là những lần đầu tiên về em lì lắm chị ạ ừ. cứ như nhà có mỗi lần dỗ cha thì lẽ lạc ấy, cứ dẫn về về hết chị ạ bắt làm ừ. hết ừ. cứ lì lì chị không thích cũng ăn về chị ừ. Dạ. cũng may mắn thì mẹ em là người hiểu chuyện đó chị ừ. cũng thấy ờ, cô này à, cũng ờ, chịu làm chịu nghe chịu ừ. học hỏi để làm đó chị ừ. nên từ cũng chịu ừ. Dạ. dạ nhưng mà trong những cái những tháng đầu về ở chung thì à, giữa em và mẹ chồng em thì có như thế nào à, lúc mới về thì à, vợ chồng em ở riêng anh chị ạ dạ tới lúc sinh con thì mới về chung với bà nội thôi tại ở, à, ở gần đấy nhưng em tụi em ở cách nhau có mấy mấy căn nhà thôi với ừ. mẹ ừ. thì về cái nhiều khi về cái em em đứng tại em đứng lâu á em hay mỏi mà đứng rửa chén cái bồn nó cao những trong khơm em lâu á nhiều khi cái em cứ bắt anh này phụ em rửa chén ăn xong em phụ rửa chén xong rồi hai đứa mới về nhà phòng của mình thì cái một lần cái mẹ thấy anh này rửa chén ừ. cái thế là hôm sau cái chở mẹ đi chợ á cái mẹ mới nói mẹ kêu là hiếu nha à, lần sau á là con à, không được để nguyên nó rửa chén ba mà thấy là ba không có thích đâu à, ừ. thế là mẹ đã chỉnh em như thế cái này con nói dạ con biết rồi cuối cùng thì à, bây giờ em có phụ vợ rửa chén không dạ, hay có là... chị ạ vẫn rửa chị ạ em vẫn phụ đúng không dạ, tại vâng. tại vì do là em mới sanh em bé nên là chưa mẹ chưa ừ. có cho làm việc nhiều nên là mẹ để anh này phụ em à là dạ, mẹ đồng giờ... ý để cho dạ, cho dạ, cho nguyên rửa dạ, do ờ. mới sanh em bé còn cái tật xấu gì nữa không nóng tính lắm mình nóng tính lắm nóng tính lắm có bao giờ mà em bị ờ, ăn đòn dạ đòn chưa tới mức đấy ạ nhưng mà la ủa là to lắm chị ạ sợ lắm không biết làm gì cả thế tôi im lặng chị ạ là to ví dụ như dạ làm vâng. sao đâu là như em em thì ham chơi chị ạ ừ. nên lần đi chơi khoảng ba bốn tiếng về ừ. khuya mới về thì vợ đợi cửa thấy mặt vợ là hiểu rồi ừ. thế đáng kìm kìm súng để vô coi vợ nói sao bữa nào mà vợ vui vui ấy, thì la nhẹ nhẹ lắm chui tạt vô giường ngủ thôi ừ. bữa nào là vợ lo to quá sợ im ru nó chạy ra ngoài không anh nói quá rồi đó em không có la to em chỉ đếm thôi à. mỗi khi gì em chỉ đếm từ 1 tới 3 ừ. nếu mà không làm thì em xử sao à. rồi bây giờ tới em đó dạ. anh ấy anh là bị hen suyễn mà anh lại cứ khoái hút thuốc lá à. ừ. à. dạ à, lúc quen em á tí thì ờ, còn ờ, ý là em kìm cặp á là em hay nhằn á ừ. nên là ít hút mà từ cưới về cũng vậy nhưng mà từ lúc em sanh em bé tới giờ không ai quản hết á là hút hơi bị nhiều luôn ừ. nhưng mà có em bé ở nhà hút thuốc mà còn bị hen suyễn nữa thì phải cẩn thận dạ, dạ. Vâng. Ừ. mà hứa trước mặt em trước mặt mẹ hứa hoài mà không bỏ cái lời hứa đó nhiều khi không bay không không không có tới được mà hôm nay em muốn anh hứa không dạ có ừ. mà bây giờ trước khi ông hứa thì em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì dạ thì là bớt mê chơi lại đi biết lo lắng cho gia đình tại vì anh này anh còn vô tư anh hơi ma mê chơi lắm ở nhà mà mẹ với em mà nhờ việc gì á là cứ hẹn lần hẹn lựa mà đang nằm với em cái bạn gọi alo mày rảnh không cô đi cà phê thế là quay qua vợ ơi cho anh đi nha vợ nửa tiếng anh về lẽ đi gọi nói chung là bạn gọi một phát là chưa đầy 30 giây là đi liền mà nửa tiếng về không dạ không à. toàn về với thôn không à anh ừ. em ừ nếu mà muốn vợ thay đổi thì chỉ một cái thôi anh ạ đó là chỉ mong vợ nghe là chồng một chút đó là cư xử khéo khéo một chút anh chị ừ. cái sự khéo khéo là em muốn khéo như thế nào tức là ví dụ nói, nói chuyện với người lớn chẳng hạn chị ừ. biết khéo léo tinh tế một chút đừng có nghĩ gì nó ra liền như vậy không có hay nhưng mà, mà chắc là mẹ em hiểu được cái cá tính của ờ, con gái miền Nam ừ, đúng không? Dạ vâng. Về phần mình ví dụ mình ở trong gia đình à, người Bắc thì mình cũng phải gọi là tề lại bản thân mình một chút xíu để mà mình dung hòa em em có muốn nói gì ờ, một cái lời gì đó với, với mẹ mẹ chồng. mẹ chồng không để cho mẹ hiểu mình ừ. hơn ừ, dạ à, thật sự là con rất thương mẹ à, con biết là từ khi về con làm dâu trong nhà thì con đã nhiều lần đã làm mẹ buồn à, nhưng mà mẹ hãy à, tha thứ cho con rồi con sẽ cố gắng à, hoàn thiện bản thân mình hơn để à, phù hợp với à, nhà mình ừ. dạ. <laughs> <laughs> Vân cũng mong là chị hiểu và thương cái cô con dâu này Tại vì khi mà nói cái lời xin lỗi với chị là Cô đã ráng cô kềm lắm không là cô khóc nhè rồi đó chị <laughs> Còn có muốn ảnh ờ, thực hiện cái lời hứa của mình không? Dạ có chứ anh Rồi, đó cái điều đó là điều dạ, quan đúng trọng rồi, đúng, đúng không? rồi. Nhân đây thì anh nghĩ là Nguyên cũng nên có một lời hứa với ờ, với vợ Thì trên ờ, đây xin hứa với vợ từ bây giờ sẽ bỏ thuốc lá oh. <laughs> nếu, mà không bỏ được thì sao đó. tùy vợ xử lý đấy tùy, tùy vợ xử lý nha <laughs> rồi ừ, cảm ơn tụi em dạ. dạ. cảm ơn anh chị dạ em tên là lê trung tính hiện tại năm nay hai 27 tuổi và em là cán bộ văn hóa thông tin ở dưới ủy ban phường 12 quận 6 à, à. <laughs> ở còn em chào chị Hồng Dân, chào anh Quốc Thuận, chào có vị khán giả Em tên là Đỗ Nguyệt Nga, em 27 ờ, tuổi, hiện là nhân viên văn phòng Rồi à, hai em quen nhau trong trường hợp nào ta? hai vợ chồng em quen nhau trong buổi à, học đầu khóa năm 2010 thì lúc đó là em thì đi học đó em ngồi bằng đầu chồng em thì lúc nào cũng ngồi cuối lớp á ừ. đó là cá biệt đi học trẻ nè hay nói chuyện nè hay cúp tiếp nè đủ kiểu cái à, ông mới à, trong cái hội trường rất là lớn thì ông mới chạy lên ông mới xin em chai dầu gió sau khi trả em thì nói là trời lớn thì xài độ nít trời tại sao lại là xin là, tại sao con mượn một cô khác mà lại mượn cái cô này cái chai dầu gió phải tại vô thì cái buổi đầu tiên đó thì chung là cũng nhiều bạn lắm mày có bạn này cũng là dạng hot girl ở trong à, trong cái trường á ừ. trong lớp thì vô thấy bạn cũng dễ thương thì à, mình cũng à, bộ nhức đầu đó mình lại mượn xin mượn chai dầu ừ. mà cái dầu một cái dầu nhỏ xíu thì giống như cái dầu em bé đó chị à. đấy không mình lại cũng ghẹo ghẹo lớn thì xài dầu nít gì đấy mà, mà cái đó chiêu thức của em dạ, đúng không? À. chiêu thức thôi đâu chứ... có bệnh hoạn gì đâu cái chai dầu lớn chai dầu bé đâu liên quan gì tới dùng giữa người lớn với người nhỏ đâu ừ mà ông này á ông vừa đâu ông ờ, em lúc mà em lấy cái chai dầu á ông nói gì nè đưa tay đi mình sơn móng tay cho Đó. em quay lại móng tay ông sơn một bộ em cái chơi học thì không lo học đi học đi về cho người ta học gì mà ông ngồi ông sơn móng tay nữa tại vì á em sơn cái ông là sơn bóng để dưỡng móng tay á mà sơn bóng cho nó bóng à. dạ. sơn sơn dưỡng móng tay ờ. à, sơn dưỡng ờ. à. riêng em thì em ấn tượng gì về cô gái này chung là trước á thì em à, cũng để dễ thương thôi mà tại trong lớp á nhiều bạn rất là ý vợ em giờ á xong cũng cá kèo cá độ với nhau ừ giờ rồi coi đứa nào mà cua được nhỏ này xong rồi à, vì cái độ đó mà hôm qua em à, ngỏ lời làm đủ cách đi à, làm quen vợ em cũng mời đi ăn đi uống này nọ mà khó lắm mời hoài không thèm đi mà đi mà cho ông ngồi đợi đợi hoài mà đợi mà mũ chích mà nó muốn điên luôn tại vì em thích ông này em biết trước đó ý là trong lớp đó thì nó cũng đông lắm là em biết được là cái anh này á là tán mình cho có mục đích rồi mình chứng tỏ mình với các bạn trong lớp với các bạn cùng trường cùng khóa đó đó ừ. em ghét lắm rủ em đi ăn em cho đợi đợi hoài lên nói là tôi không có ra đâu cho đừng có đợi mà ông chịu khó đợi mấy đứa kêu là không mà em xuống mấy con lên trên phòng thầy tìm thấy thì thầy la thế thôi em chờ hơn một tiếng hồ ông không chịu về em cũng đi xuống đi xuống mà em đi ăn nha một lần em đi ăn em ăn hoài luôn em ăn từ ăn lẩu nè xong em ăn bánh mì xong em ăn bánh lăng em muốn sinh tố em ăn một giây vậy đó em nghĩ ta sẽ ăn cho khi nào mà không còn tiền nữa bỏ tay thì thôi mà mà em đi ăn á là em biết là ổng không thích không thích uh, bún mắm là không thích cháo lòng nè không thích hộp vịt lộn em cứ đè những cái món ra ăn thôi sáng mà rủ là em chỉ đi ăn cháo lòng ăn bún mắm ông nói chợ con gái đứa sáng đang món thứ rình ông nói vậy đó à. tối là em bắt đi ăn hộp vịt lộn à, <coughs> ông ăn hộp vịt lộn mà ông chưa có ăn á lần đầu tiên là hất tung cái bàn bỏ chạy bay hết cái quán người ta hết sao? ủa sao vậy không biết ăn tại em thấy cái trứng vịt lộn mà cái trứng nó cái con lộn nó bự quá mà lông lá không à em nhìn em sợ bao lâu thì tụi em mới em mới có cảm giác ờ, là không ghét bạn này chắc cũng lâu á chị đến lúc mà bạn đi nghĩa vụ á thì là có một chút tình cảm với bạn này là bắt đầu từ đó là mấy năm là, là mấy ba năm không khoảng 3 năm 4 3 năm 3 năm 3 năm 4 năm chắc cũng tàn mạc à. à ăn quá ăn mà dắt đi ăn quá à. trời ăn nhưng mà tại sao mà vừa mới cua được cô này á mà em lại lại sẵn sàng em đăng ký đi như vậy em không sợ nếu em đi ở nhà mất mất cái bạn này sao ừ. lúc đó thì à, cái tư tưởng em thì à, lo cho chuyện lớn hơn là người yêu của mình hồi đó lúc đó nên gác qua hết để mình đi oh. <laughs> trước khi bạn đi á lại có khuyên lại nó là thì những trường hợp đi thì người ta rất là khổ nó không giống như là mình ở nhà được bao bọc đâu nhưng mà bạn vẫn quyết định đi lúc mà đi ra ngoài cam ranh á là em cứ bình tĩnh ở nhà không có trao đổi điện thoại được ở đó là cấm mà ừ. em cứ kể bạn ngoại cha mẹ có đi thăm nhưng mà em thì không đi em chờ cho đến lúc mà sắp hết cái giai đoạn ở ngoại á em đi thăm lúc mà bạn gặp em mà khóc ừ. khóc như mưa em nói thôi em đi về đừng có khóc nữa <laughs> tại vì chờ đợi nhiều nhiều người đi chung khóa mình à lúc nào cũng có người yêu lên thăm này nọ ừ. mình đi nhìn đi nhìn lại chả thấy ai cô đơn đó xong rồi cái khoảng lâu lắm rồi gần lúc mà mãn cái ba tháng tân binh á mới lên thăm em ừ. thì lúc đó là mình cũng hơi bất ngờ cũng hạnh phúc <laughs> không hạnh, mắt. khóc đây là khóc vì hạnh phúc đúng không dạ đúng rồi rồi đi bao lâu thì em mới về dạ lúc đó đi 18 tháng là về luôn dạ về xong rồi gặp lại vợ kêu vợ cưới mà kêu hoài không thèm cưới cái nghĩ trong đầu đó con nhỏ này nó quen mình chơi sao á không thèm cưới <laughs> rồi à, có cầu hôn không mà tự nhiên kêu ta lấy mình trời nói nghe nè à, ông này ông không có lãng mạn như người ta là là ờ anh cầu hôn em bó bông hay cái gì thôi cưới đi trời lâu quá rồi quen hết đời trai con người ta mà không cưới <laughs> đúng rồi ta nói đúng mà thế sao mà em có nói là trời thì từ từ còn trẻ mà giờ sao mà, lúc mình lúc mà mình cứ đi làm đi là từ từ tính mà ông chịu tức là ngày nào ông cũng đi làm em thì làm về trễ hơn một chút là 6 giờ mới về đến nhà còn chồng em thì khoảng 5 giờ thì chồng chạy về biên hòa ông mới làm hết việc nhà xong rồi ông mới ra trước cái nhà em ở gần chợ á ông ra chợ ông nói chuyện lung tung người ngoài chợ ông ngồi ông chém gió ông mang kem ở trong kem của trong nhà ra ông mời người ngoài chợ vậy đó Trời xong rồi ông hào phóng lắm rồi nói chuyện xong rồi cả khu chợ biết tới ổng à. trời người ta hỏi em bao giờ cưới bao giờ cưới xong rồi mẹ em nói là mẹ em nói với ông này là ở trên đấy hết hết gái rồi sao thì đi xa vậy con về đây lấy cái này <laughs> rồi sau đó thì bao nhiêu lâu thì hai em mới bắt đầu ờ, đám cưới từ hồi quen nhau đến lúc lấy là 6 năm một sáu sáu năm sáu năm hơn ừ. sau cưới vui không có kỷ niệm gì sau khi cưới không <laughs> dạ cưới nhiều cái nhức đầu lắm tức là ngày thứ cái đám cưới thứ hai là đám cưới nhà chồng sau lúc em về phòng Điều đầu tiên em thấy là một bức thư tình của ông này dài 12 trang Cho ai? Viết cho ai? Trai viết cho ông này Xưng <laughs> anh em, em yêu anh cảm giác câu nói nào của anh trong đó làm sao làm sao làm sao ghi hết Tức là kết thúc bức thư là Kết thúc bức thư là dù gì đi nữa thì em vẫn chờ anh Trời đất ơi Trời ơi chị Ủa nhưng mà bạn là cái bạn đó là bạn của em hả? Dạ cái bạn đó là đồng nghiệp chung cơ quan em thì bạn là bạn đó là con trai mà nói chung là đồng nghiệp với nhau thì mến với nhau cũng là bình thường thôi ông này em thấy em đọc được bức thư ông hoang mang lắm cái cái nét mặt cái nét mặt của ông em buồn cười nhưng mà em đọc xong rồi thì thôi em cũng để đúng chỗ đó vậy em cũng không nói năng gì cho tới ừ. bây giờ đó là ông biết em đọc nhưng mà em cũng không có khiển trách hay trách móc và em cũng không nói với bạn kia tức là chúng ta cứ giữ mối quan hệ bình thường rồi các em lấy nhau được bao lâu rồi dạ, dạ cũng 6 tháng mới à dạ đúng ừ. rồi 6 tháng về ở chung với nhau có tính xấu gì lòi ra không Dạ. vợ em lòi ra nhiều lắm cứ hay hay hay hay mò mò biếu em á mò gì biếu nói cái chữ đó mà cũng không hiểu nữa không có rõ không có nghe có ngày cái mò mò mò hoài mà em bực mình luôn em nói mò mò gì mò hoài á lúc nào cần mò cũng mò <laughs> không cần cái lại mò hoài rồi lúc này cái cái tật thì hay nó khó chịu cái càm dạm hoài à nhức đầu lắm nên em đi làm về cũng mệt thì vợ làm gì cũng mệt từ từ dọn cái cái phòng ở hai mình á từ à. từ dọn về phải bắt cái này bắt cái kia mà phải làm liền à. phải làm làm sạch sẽ sạch bon luôn mới chịu à. chứ làm mà qua loa là không có đâu cứ lầu bầu cái cằn nhằn nhức đầu rồi khó khăn gì á có khi nào mà cổ ăn hiếp em không có la mắng được không có có là quýnh em luôn chứ chưa quýnh quýnh là hồi xưa thôi còn bây giờ hết quýnh rồi tức là ừ. em đang em đang căng thẳng công việc đi về em vẫn làm trên máy tính vậy nè ông ngồi sau á tức là mình đang tập trung lắm ông cứ ngồi sau em ăn cái này đi <laughs> em ăn cái kia đi em quay ra trời tránh ra người ta đang làm gì ông cứ ăn hoài vậy ông ăn ăn ăn bằng mình không đi cái ông giận ông, ông cất đồ ăn thì ông lên giường nằm hôn luôn hồi đó là tính xấu của vợ còn nữa không <laughs> bây giờ có người đó xấu bây giờ ừ. cũng hoàn hảo cũng nhiều ừ. nhiêu đó đủ rồi <laughs> dạ. ừ. thế còn ông xã em sao ngoài ngáy ra thì ổng còn vợ với thun lắm anh ví dụ mình nói ừ, một là một đúng rồi không phải với mình ai đâu ai cũng vậy á với thun mò luôn à khi nào em hối em hối thì trời cho nướng tí nữa đi cho nướng tí nữa đi lúc nào ông đi trễ so với người khác hết á chưa kể là nói được không làm được ông nói em từ hồi mà quen nhau nói là anh sẽ bỏ thuốc từ năm 2010 đến giờ 8 năm rồi chưa bỏ có vợ đẹp gì nè có ghen có ghen không trời cái này em phải nói chứ em đi xe đưa rước công ty á cái xe gì có 12 xe 12 có 12 người thôi à em đi xuống ông rước em tức là ông để cho em đi xe máy nhưng mà ông rước em nhìn trời ông giống nhìn bà nè có vấn đề gì mới nhìn nhau vậy thôi chứ không thể nào nhìn vậy đâu <laughs> ừ, ví dụ như người ta nhìn á anh mắt bình thường chẳng hạn em nhìn anh quốc thượng kỳ hồng dân là mắt bình thường còn nhìn, nhìn mặt nhìn mắt nhìn đá đá đá đó khác rồi nha à. trời ơi nhiều khi ông bị tật rồi sao <laughs> cái đó không biết em mà nghe điện thoại á thay vì người ta cũng tế nhị là người ta chờ vợ mình nghe xong người ta sẽ hỏi là ai hay là ai vậy em em có làm sao không người ta đang nghe điện thoại tay này ông đứng trên tay này nè ông nói là ai vậy ai ai vậy cứ vậy hoài đưa cái điện thoại cho ông nghe luôn đúng không ngày xưa ông còn đập lên cái điện thoại luôn đập điện rồi. thoại ba em mua đập luôn vậy xong mai đi mua cho em cái khác cũng vậy à ồ ờ, ừ. vậy đó hả rồi bây giờ Ờ, em mong muốn thay, ông xã em thay đổi điều gì? Em mong muốn ông xã thay đổi thì rất là nhiều Nên là em chỉ có thể nói đơn giản là Em mong muốn ông xã là một người giàu Giàu là giàu về ý thức ừ. Ý thức ở đây nó rộng lắm Tức là khi mà anh có ý thức về tất các phương diện á Thì anh sẽ hoàn hảo hơn cho con người của mình thôi Thực ra thì đối với chấm điểm khó thì em thấy chồng em đã đạt 50% của người đàn ông hoàn hảo rồi Thì bây giờ chỉ cần cái động lực để cho anh thay đổi nốt 50% còn lại thôi Thì anh sẽ sẽ sẽ ok thế còn em vợ dạ, em thì cũng là ok rất nhiều chỉ mong muốn một điều là bớt ngay mà bớt nói ừ. nói một lần thôi chứ đừng nói nhiều lần quá mà em nghe em mệt lắm ừ. đó em chỉ mong vậy thôi mà ở đây á, vợ em á, thực sự nói ít á, thì vợ em mong em hiểu nhiều nhưng mà chị nghĩ là với chồng em á, em đừng có nói ít em cứ nói nhiều để để chồng em hiểu đi nãy giờ chị cảm nhận như thấy em á còn vô tư lắm còn trẻ trung lắm 27 tuổi vậy chứ mà mà thấy chưa đâu tại vì cái người đàn ông mà em muốn họ trưởng thành phải trên 30 đó ừ. chứ còn 27 tức là từ 30 đổ xuống vẫn lúc nào cũng giống như là trẻ con vậy đó thường là những những người như vậy á, là em phải nạp vô từ từ em phải thấy cho bạn thấy những cái khó khăn những cái phức tạp của cái cuộc sống này nếu như nếu như mà mình có một cái gia đình mình phải chống chọi đó thì từ từ chứ còn bây giờ để bạn ấy tự nạp vô á thì chị nghĩ là được chứ không gì á nhưng mà nó lâu thì tại ừ. sao mình để lâu làm chi rồi ờ... chúc hai đứa hạnh phúc nha dạ, cảm ơn <laughs> cảm ơn chúc hai đứa mau có con nha